Dạ là 8 năm Ở bên nhau 8 năm rồi thì bạn mới tin tưởng bạn trao ờ, cho ừ. Tới 8 năm luôn à Dạ Lý do vậy? Do... Dạ tại vì ờ, kiểu như là gia đình con ờ, gieo cho con từ nhỏ tới lớn à Kiểu như là để dành à, cái thanh xuân, cái nhàn vàng cho mình để cho đêm tân hôn đó à. Cho nên là con cứ cứ mỗi lần con sợ ừ. là không có cho à, xí xí nó nghe nè không dạ. cho nhưng mà ổng có đòi không dạ có chứ dạ có chứ sao không có được à, Dạ em xin tự giới thiệu em tên là Lê Tăng Hoàng Nguyên à, Em năm nay 31 tuổi Nguyên làm công việc gì? Dạ em đang làm mà DJ Wow DJ DJ <laughs> Em có đào tạo học viên không? Dạ Thôi đừng có. nhận ảnh Thôi <laughs> vậy? em Thôi em thấy ảnh rất là tiềm năng Tướng luôn tướng ta DJ như thế Cái công việc đó là phải thức khuya đúng không? Ừ. Thức mà anh à, Bin thì bây giờ tuổi già sức yếu anh tức chừng tuần lễ á là anh đổ bệnh là mất công em mang quà <laughs> nữa dạ, thôi dạ. bỏ đi bỏ đi bỏ thôi, đi chúng ta có thể học online được đúng không đó dạ. rồi bây giờ mời vợ của dj dạ chào con vân chào à, chú quốc thuận à. con tên là ngọc châu con à, đến từ thành phố hồ chí minh à. công việc hiện tại con là kinh doanh yến bán yến tại nhà với lại à, xỏ khuyên cái này chắc là vợ em xỏ vâng, vâng, cho em thí nghiệm bật tiếng vâng, nghiệm bật <laughs> thí nghiệm bây giờ chàng dj và cô gái xỏ khuyên các bạn có thể kể cho chương trình biết là cái cơ duyên lần đầu tiên các bạn gặp nhau như thế nào và có ấn tượng gì về nhau dạ lần đầu tiên ờ, gặp nhau đó, cũng là một cái lần vô tình thôi thì ờ, người bạn thân của em là thích em gái của vợ vợ em thì mới ờ, rủ em đi chơi chung nghĩa là hai cặp chủ yếu là bạn bạn kia muốn tán em gái à. <laughs> còn em chỉ là đi đời đi chơi thôi đi đi theo cho có tụ đó dạ à, dạ cái tụ kia có dính không hay là chỉ có tụ này không, dính có thôi? tụ này dính <laughs> à. cái, cái dòng đợi nó vậy đó bởi vì chị hỏi liền đấy không cái dòng đợi nó ngược ngạo lắm thường là vậy đó ừ à. thì à, cái ấn tượng đầu tiên của em gặp bạn này là khi mà em nhìn từ phía sau tới là tóc rất là dài chưa thấy mặt nữa nhưng mà khi mà nhìn vậy thì bắt đầu thấy trong trong lòng mình nó có cái cảm xúc lạ lạ rồi tức là trong tiềm thức của bạn á là bạn đã đã thích một hình ảnh cô gái tóc dài rồi ừ. chứ còn thường á mà ở Đà Lạt á gặp nhau mà ở Đà <laughs> Lạt mà ở ban công mà ờ, chưa à, thấy phòng nó xô há cái tóc này ra là à, em hiểu lắm. như anh Bin là coi như hiểu rồi á à, tôi gặp tôi bỏ chạy luôn á đó. <laughs> đó hiệp đó là đứng ngay hồ xuân hương luôn Thì đó là đứng ngay hồ xuân hương luôn <laughs> hồ xuân hương luôn đứng ngay hồ xuân hương luôn đó. sau buổi đi chơi ngày hôm đó thì cũng có nói chuyện với bạn này rồi à, mình dần dần tự nhiên mình thấy có cái tình cảm nó nó khác lạ hơn cái tình cảm à, bạn bè à. chốt rồi à, quyết định là sẽ thử theo đuổi bạn này xem như thế nào ừ. à, lúc đó em mới 17 tuổi à ừ. ủa là lâu lắm à? hả dạ là tụi em quen rồi. nhau đến à, ừ. bây giờ đã là 13 năm rồi trời ơi vậy hả mà lúc đó là à, em 19 tuổi À, dạ. còn chồng là lúc đó 17, 17, 17 tuổi Là chị, dạ à. em đúng không? Dạ. <laughs> Ấn tượng của em về Nguyên thì lúc đó như thế nào? Dạ lúc đó thì uh, em không có ấn tượng về gì về Nguyên hết ừ. Tại vì uh, Nguyên là bạn của em em gái kiểu vậy đó em lại không thích người nhỏ tuổi rồi bạn chở đi vòng vòng thì mình nói trời nó chăng tùm lum la gì đó mình biết là bạn thích cái mình cứ né né né <laughs> à, là né, nhỏ tuổi dạ, né là do xấu trai dạ, không, không đẹp trai hay là do cứ, tuổi cứ ấn tượng là nhỏ tuổi thôi lúc đó chị em còn phiền quá <laughs> lúc đó chị em còn phiền quá <laughs> nhưng mà lúc đó nguyên có biết rằng là chị né em là do em nhỏ tuổi hơn không dạ cũng có cảm giác luôn với lại mỗi lần qua nhà chơi thì ờ, cũng ờ, hay thể hiện cái tình cảm ra nhưng mà thấy bị từ chối rồi à, má vợ lúc đó cũng không thích lắm ừ. Ờ, tại vì thấy còn nhỏ nói chuyện yêu đương này kia thì ờ, má vợ cũng không thích lắm không thích lắm nhưng, nhưng mà, mà làm phải... cách nào để mà em cua được người chị này nói chung là hồi đó ờ, còn đi học á mình hay coi mấy cái phim hàn quốc á mình cũng bắt chước theo mình là lãng mạn rồi ở trên Đà Lạt thì cái khung cảnh nó cũng hợp à. hợp hợp lý đúng rồi rất là hợp với <laughs> lại những bộ phim Hàn Quốc đó hồi đó tụi em mà bạn này hay thích đi học anh văn trung tâm ừ. thì em có xin đăng ký đi học theo mặc dù là em không thích anh văn chút nào hết đăng ký học chung với à, bạn để lấy cớ chở đi chơi chở ừ. đi học ừ. xong rồi rủ cúp cua <laughs> xong rồi em chở đi xuống dưới hồ tiền lâm rồi à, em đốt pháo hoa đốt pháo hoa dưới đó rồi à, mua bông mua, mua đủ thứ để dụ bạn này <laughs> rồi đi cả các điểm du lịch luôn nói chung có chỗ nào lạ là em chở bạn này đi chơi hết mà bạn ấy vẫn không chịu dạ đúng rồi ừ. bao lâu em một năm một năm trời một năm trời tốn nhiều tiền không dạ lúc đó thì uh, mỗi ngày chỉ được 30 ngàn thôi nhưng mà đổ xăng thì hết uh, 15 ngàn rồi 15 ngàn ngày năm chục đi cứ cho liền ngày năm chục dạ. đi gặp thời là một tháng mỗi luôn á một tháng là dạ. triệu rưỡi em à. một tháng triệu rưỡi mà một năm trời nha em tính là nhiêu đầu tư cũng lớn à chứ đó nhiều vì 17 tuổi á mà với cái số tiền vậy là không có đơn giản đâu bây giờ tới giờ xin lời không tới bây giờ nè tới dạ, bây giờ có khi lời một cục lời năm tháng lời đúng không một cục năm tháng luôn <laughs> rồi bây giờ nè đến khi nào thì bạn mới chấp nhận em à có nghĩa là cái lúc đó là em buông xuôi à lúc qua đó một là, năm á là dạ, cái quại quá buông xuôi luôn em bắt đầu em cảm thấy nản rồi thì ừ. Ờ, với lại lúc đó bạn này cũng có nhiều người theo đuổi quá ừ. thì lúc đó em tính ra là em là ở vị trí thứ tư rồi ừ, à. đúng rồi với cái nhan sắc này mà dạ. chắc chắn là cô ấy phải lựa chọn bắt đầu mình cảm giác là nản rồi ừ. cái mình ờ, quyết định là mình không theo đuổi nữa ừ. đùng một cái cắt đứt thì lúc cảm giác em sao dạ kiểu giống như là mưa dầm thấm lâu á tới lúc mình thấm rồi cái tự nhiên cái ông chạy mất tiêu <laughs> ừ. cũng khó chịu xong ừ. rồi cái à, con cũng nói nói chuyện nói chuyện cũng chủ động liên lạc vậy đó rồi à, xong rồi cái ảnh tỏ tình thêm một lần nữa xong rồi lúc đó là con mới chịu ừ. dạ, là coi như chính thức quen nhau đúng không rồi có nghĩa là các bạn là ủa như vậy là các bạn ở đà lạt suốt luôn hay sao thật ra là vì cái thời gian à, lúc đầu á là vì gia đình à, của vợ con là có chuyện buồn nên là ba má con mới à, chuyển lên đà lạt ở một thời gian thì khoảng hơn 2 năm thì sau khoảng thời gian 2 năm đó thì cả gia đình chuyển về biên hòa lại là ừ. hai đứa quen xa là yêu xa bao lâu dạ khoảng 6 tháng trong cái thời gian yêu xa như vậy thì là có xa mặt cách lòng rồi ờ, có chia tay không dạ không thật ra là càng xa thì càng thương dạ. à, cứ mỗi tháng mà lúc đó là con à, có đi ra làm ở lệ tân ở một cái khách sạn đó thì cứ mỗi tháng lãnh lương ra là bắt xe đi xuống thăm bạn này liền cứ mỗi ừ. tháng một lần như vậy ồ ừ. rồi à. bạn này có lên đà lạt không con có lên dạ không? không con mới được đi qua đêm à. dạ gia đình ừ. khó không có được đi qua đêm không phải nhỏ quá đúng dạ đúng rồi nhỏ lắm hai đứa là coi như là giữ cho nhau cho đến đêm tân hôn luôn hay sao dạ là 8 năm ở bên nhau 8 năm rồi thì à, bạn mới tin tưởng bạn chào cho ừ. tới 8 năm luôn à dạ lý do vậy do dạ tại vì à, kiểu như là gia đình con à, gieo cho con từ nhỏ tới lớn là kiểu như là để dành à, cái thanh xuân cái ngàn vàng cho mình để cho đêm tân hôn đó à. cho nên là con cứ cứ mỗi lần con sợ ừ. là không có cho à, xí ừ. xí nó nghe nè không dạ. cho nhưng mà ổng có đòi không dạ có chứ dạ có chứ sao không có được à, nhưng mà được cái cho là... rồi có giận không cái mặt đó dạ sao ừ. ừ. nói chung là cũng ờ, dụ nhưng mà được cái là rất là cưng rất là chiều con à. cho dạ. nên là ví dụ con không cho thì cũng ờ, thôi tôn trọng rất là ừ, tôn trọng đâu em dạ chứ không phải là muốn cho bằng được ừ. dạ. lúc đó con có cảm giác là bạn này bạn không yêu mình không dạ không ạ à, ừ. tại uh, trong cái suy nghĩ của con khi uh, yêu bạn này là không có đặt nặng cái chuyện ừ. đó Đúng ừ. rồi. Tại vì uh, thật sự là rất khó để gặp một cái người mà cho mình được một cái cảm giác mà mà mà mình yêu người ta hơn yêu bản thân mình. Ồ oh, oh, hay quá. Oh. À, cho nên là khi mà nghĩ tới cái điều đó thì nghĩ cũng bình thường thôi với lại có thể là do cái hoàn cảnh sống nữa, do ừ. cái môi trường sống nữa là ở Đà Lạt thì À, cuộc sống nó nhẹ nhàng lắm rồi à, nó khiến cho con người ta cũng cảm thấy nhẹ nhàng trong mọi việc vậy đó nên ừ. trong cái suy nghĩ của con cũng không có nặng nề quá à, cái chuyện. nữa rồi ừ. quá hay sau bao lâu tụi con cưới nhau dạ 11 năm sau 11 năm có nghĩa 11 là năm luôn. sau bắt đầu trao cho nhau cái ngàn vàng là 3 năm sau mình dạ đám cưới đúng không rồi có em bé chưa dạ con con có một em bé được 5 tháng tuổi dạ. thôi bây giờ mình tới cái vụ tới kia cái vụ chị. kia đi đó, đó sống nhau chắc không có thói hư tật xấu nào đâu ha <laughs> sao nè giờ hỏi vợ trước đi dạ à, anh ấy có những cái tật xấu gì không chỉ có một cái là cọc với lại à, có chuyện gì nói nói hoài nói mà không có kiểm soát được cái lời nói của mình luôn nhưng mà nóng dạ. lên thì những cái phản ứng như thế nào ảnh tự làm đau mình thôi ừ. dạ dụ ừ. nóng lên nói nói mà con không tự... nghe dạ đấm tay vào tự tường đấm tay vào tường bây giờ à. còn vậy không dạ vẫn còn chứ ừ. chỉ có một cái là tính nóng là nóng tính những cái lúc mà con đập tay vô tường như vậy là là lý do tại sao nghĩ là khi đó là nó dồn nén quá nhiều rồi thì ờ, bản thân mình không muốn tổn thương người khác thì mình chỉ còn cách tổn thương mình thôi tại vì ờ, mình ờ, chịu đựng ở vừa áp lực công việc ở ngoài rồi đôi khi là những cái chuyện bặt bảnh trong gia đình thì nó càng ngày nó càng dồn nén thì đến một lúc nào đó nó như cái quả bom nó nổ ra ừ. nổ ra thì cái lúc đó thì mất kiểm soát trong cái thâm tâm mình cũng không muốn là mình sẽ làm một cái gì đó tổn thương tới vợ nhưng mà về cái à, lời nói thì à, hơi thiếu kiểm soát nên là cái cái đó con cũng vẫn đang đang khắc phục nhưng mà con có vâng. thường chia sẻ công việc của mình cho vợ không ví dụ nhiều dạ, khi áp lực trước đây không? trước đây thì làm. có nhiều nhưng mà từ khi vợ có em bé thì à, khi mà thấy vợ ở nhà chăm chăm con rất là cực mình không có muốn mang cái áp lực ở ngoài đường về trong gia đình nữa yes đúng rồi đó những cái chuyện đó mình có thể chịu đựng được thì mình cố gắng như vậy thì cái xác suất mà tự đập tay vô tường á lúc trước khi có em bé và sau khi có em bé lúc nào nhiều hơn à sau này là không có nữa tại vì ừ. khi mà cãi nhau thì uh, chuẩn bị bùng nổ <laughs> nhìn con ừ. nhìn con là mình cảm thấy là ủa tại ừ. sao mình đang đang làm cái gì vậy mình đang định nói cái gì vậy ừ. cái cái người phụ nữ á nhất là người vợ nếu họ thực sự yêu chồng của họ thì khi con có tưởng tượng lúc mà hình ảnh mà nhìn cái người chồng của mình á đập tay vào tường hoặc đập đầu vào tường á là người ta cái nhói đau ở cái tim vì mình biết chồng mình đau mình biết chồng mình đang rất là khổ tâm rất là áp lực chứ không phải là do tuổi thân là ở ờ, tại sao anh đối xử với em như vậy như vậy không phải và giờ khi mà vợ con khóc á, là vợ con cái cảm xúc đó nó trào lên có nghĩa là vợ rất thương con thương lắm luôn á con nhớ lại hình ảnh đó con bị sót đúng không ừ. sót khủng khiếp luôn đúng không cho nên cô nghĩ là sau đây á, thì có lẽ mình không lặp lại hình ảnh đó nữa đúng để rồi. tội vợ mình nó khóc tội lắm à, từ lúc mà có con cho tới bây giờ đó thì hai vợ chồng có những cái chuyện ừ, gây nhau hay là có những cái giận hờn vì nhau dạ có gần <laughs> gần đây nhất là vợ ghen tại vì uh, trong cái ca làm thì uh, sau khi làm việc xong thì à, sếp có nhờ con à, đi à, công chuyện trong vòng khoảng à, 5 đến 10 phút thôi nhưng mà <laughs> cái địa điểm nó hơi nhạy cảm là, là ngay cái à, khu vực mà nhiều khách sạn lúc đó vô tình là vợ gọi vô gọi phía ta không được thì bạn này mới gọi à, điện thoại thường thì lúc đó là vừa xong việc là đang trên đường quay về lại cái cái à, khu vực làm việc á, thì à, có giải thích nhưng mà bạn này không nghe à, cũng ghiền lắm rồi anh đang làm gì anh ở đâu tại sao em sợ em thấy anh đang ở ngay cái khu vực khách sạn đó <laughs> là... Dạ, dạ đúng rồi à, tự nhiên lúc đó thì con này cảm thấy oan ức quá Ủa, rồi hôm đó cũng gặp một số cái vấn đề là à, trong công việc nữa ừ, cái xong không. cũng nói là tại sao em không có hiểu anh à, anh đâu có làm cái gì đâu em phải tin tưởng anh chứ thì ờ, nói chung là do tâm lý sau sinh của vợ Đúng nó rồi. cũng có ừ. những cái nó bất ổn mặc dù là con cũng cố san sẻ bằng mọi cách là san sẻ việc chăm sóc em bé nè rồi làm những cái việc trong nhà như nấu ăn dọn dẹp đồ này kia là con làm hết đến khi tối đi làm về nhìn thấy con trai đang nằm đó rồi thôi ngày hôm sau lại bình thường rồi bây giờ thôi tới nguyên đi Dạ, con tật xấu ờ, của cô ấy là vợ gì? con tố con là tính con hơi nóng nóng tính còn đó, vợ con sao ờ, tại vì uh, tính con là nếu mà cảm thấy cái gì đó nó không ổn thì là nói thẳng ra ừ. và phải giải quyết ngay ngay lúc đó luôn rồi còn vợ thì là im lặng im lặng và không nói gì hết ừ. đến khi mà con nói nhiều quá chịu không nổi thì quánh chồng con nói nhiều quá chịu không nổi thì quánh chồng <laughs> quánh quánh đâu, đâu thiệt không đâu, là quánh yêu à, đâu rồi con quánh sao mạnh tay thì con đấng chịu trận thôi chứ chịu trận luôn chứ không có không, không có, dám phản kháng đỡ, không, có dám, dám phản kháng gì hết ờ. bây giờ nó còn đánh con nữa không dạ cũng thỉnh thoảng nhưng mà đánh con đánh nguyên xong rồi đó một chút nữa tỉnh lại rồi có chút ve rồi xin lỗi rồi không à cũng ờ, chưa biết hối lỗi đâu có một lần phải gọi điện cho má vợ luôn mét Mét thì ờ, nói má ơi hai vợ chồng đang nói chuyện với nhau đó vợ con tán với đầu con tán với mặt con Ôi, trời cái là là má vợ cũng phải gọi gọi lên liên cắt nghĩa cho vợ hiểu là không nên như vậy ừ. Ừ. không có cắt nghĩa này phải bỏ liền nha con ừ. con có con trai đó nó bắt trước con á sau này vợ nó khổ đó nha thiệt rồi bây giờ cái còn thật xấu gì nữa nè dạ không thực ra thì chỉ có cái có thích mua sắm không à ờ, đúng rồi lâu lâu là hay bê một cục toàn là đồ mà second hand về cái xong là cứ gì? lâu lâu một cục mà cái cái tính cái tính của con là con thích ở gọn gàng ừ. còn bạn này là cứ rải ra đều đều cho con đi dọn chơi đó mà thường là mua gì quần áo à. quần áo nhưng mà không có phải như người ta là thích đi vô shop rồi mua những cái áo mới thích mua một đống một lô vậy đó về xong rồi à, thích uh, ờ, livestream bán ừ. nhưng mà thực ra là không ai mua ấy. cho nên nó thành hàng tồn kho người ta có máu kinh doanh rồi không dạ. giờ nhiều quá rồi xong phải lọc rồi đem đi từ thiện rồi bây giờ em mong muốn vợ thay đổi điều gì chỉ muốn uh, ờ, vợ tin tưởng mình hơn thôi tại vì cái công việc của em nó cũng khá nhạy cảm á ừ. thì mọi người hay suy nghĩ là đi chay là làm trong một cái môi trường ăn chơi rồi tiếp xúc uh, nhiều người thật sự cái cái điều đó là, là nó cũng là đúng chứ nó không hề sai nhưng mà quan trọng ở đây là cái người đó người đi DJ đó họ như thế nào đúng rồi họ có muốn gọi là hư hay không hay là họ muốn mình là một người tử tế thì anh đã thể hiện cho em thấy hết anh đã show hết những cái gì mà anh có thật ra cái nghề này anh cũng không thích con cũng không thích cái nghề này thật sự là con bị mắc cái hội chứng à, sợ đám đông nhưng mà cái nghề nó chọn mình thì cũng gần Đúng chục rồi. năm nay vẫn đi làm thì cái đó cũng là cái sự may mắn chỉ mong vợ là tin tưởng mình hơn ừ. tại vì bây giờ đã có con rồi thì tất cả là dành cho gia đình nếu như chồng con đã có những cái chia sẻ như vậy rồi á yeah. Dạ. thì con nên bắt đầu thay đổi chiến thuật giữ chồng yeah. Dạ. đúng không nhưng mà con phải thông cảm là trong thời điểm này cái nội tiết tố của bạn đang rất là thay đổi con phải đợi ờ, cái cái đó là một năm một năm yeah. Dạ. hơn thì cái nội tiết tố nữ đó nó mới điều hòa trở lại cho nên con chịu đựng một năm nữa đi về phía con là con phải con phải bản lĩnh con phải tự tin yeah. con là một người đàn bà đẹp cho nên con đừng ừ. có sợ gì hết trơn trọn. dạ. ok hai đứa dạ. con phải giữ cái mối tình này ok dạ. và tiếp lời là anh cũng rất là muốn ờ, hỏi các em là nhân cái dịp này dịp mà lên chương trình vợ chồng son thì uh, hai vợ chồng có điều gì muốn bày tỏ và muốn nói với nhau hay không ừ. à, nhân cái sự kiện này à, à, hôm nay à, muốn con muốn tái hiện lại cái màn cầu hôn một cách à, rõ ràng hơn à, dõng dạc hơn là em có đồng ý làm vợ anh đến suốt đời hay không em đồng ý em <laughs> đồng ý em phải đồng ý cảm ơn chồng dạ dạ, dạ cảm ơn chồng hứa với chồng đi hứa dạ, đi hứa chồng là không có ghen nữa với ừ. lại không có tay chân với chồng nữa ừ, chồng có nói gì nữa không anh cũng ờ, sẽ hứa với em một điều duy nhất là anh sẽ ở bên cạnh em với con đến suốt đời ok quá wow. hay Em tên Đào Tuấn Hoàng Năm nay em 22 tuổi Em đang làm gì? Dạ em đang làm phụ bếp Rồi mời em Dạ em tên là Lâm Đức Vinh Em 22 ờ, tuổi, em đang làm nhân viên bán hàng Ủa rồi sao mà một người ở trong bếp, một, người đi ngoài đường sao gặp được ta? Hay vậy? Kỳ quá à. chứ đúng không? Hai cái công việc không có liên quan á Cơ duyên nào các bạn lại gặp nhau? Dạ thì cách đây 5 năm á, thì ờ, tụi em có chơi ô la Rồi cái ừ. ờ, thấy nick thì thấy hai đứa giống nhau Ảnh thì nhóc gà, em thì bé gà à, cũng gà bé gà Ồ, lấy hai tên gà luôn Đâu, hả? cái mặt lại giống rồi mà lại cái nít nó cảnh giống rồi tiếp theo là sao Dạ thì ảnh nhắn tin nói chuyện xong rồi khoảng một tuần sau thì ảnh ờ, hẹn đi chơi Lúc mà em gặp ờ, bạn này á là em thấy bạn này đẹp gái không? Lúc mà em gặp á thì em thấy ờ, dễ thương thôi nhưng mà lùng mà được cái ít nói ừ. em thấy vậy em chịu rồi à, chịu ờ mà hai đứa này nó giống nhau nó mà ừ đó cái nó cũng giống em sao em thấy chồng đẹp trai không lúc mà nói chuyện ở trên ola thì thấy ảnh gửi hình nó thì trắng mà tóc thì gọn gàng nhưng mà lúc mà gặp ở ngoài thì đi xe độ ừ. rồi tóc có thì cắt bên đây bên rồi để mái dài xuống rồi vừa đen vừa ốm vừa xấu nữa ừ. vậy thì cái ngày mà đầu tiên đi chơi đó là em leo lên chiếc xe đổ của anh đi luôn đúng không dạ em vừa sợ vừa gung em cũng không muốn leo em muốn đi vô nhà lại ảnh thì ảnh nói à, thôi giờ đi đại cái leo lên thì đại luôn mà sợ trong lòng thì sợ sợ mà vẫn leo lên đi rồi có lũi ổ gà không chơi chiêu á không không có lũi ổ gà lạnh kêu ôm anh hỏi trước khi em trời lần đầu tiên gặp nhau kêu ôm luôn rồi à, em có ôm không nó không ôm bỏ giữa đường giờ sợ quá ôm luôn trời ơi con nít quỷ rồi bữa sau vụ đó cái gì cũng nhẹ dạ thiệt luôn mà lần sau là có vụ ôm không hay là tự ờ, tự động ôm dạ tự ôm rồi sau khi ôm rồi đó không có vụ gì tiếp nữa không dạ không thiệt không Dạ đi Nói vui không? Nè, chỉ uh, ờ, mình nắm tay thôi À, lòi ra cái vụ nắm tay kìa à. Tự động nắm hay là nắm tay thì em gạt thế hết rồi ừ. ví dụ trên cái đường đó thì xe để nhiều quá rồi mới đi xuống dưới đường đó đi dưới đường thì em ờ, đưa tay nó giả bộ nói xe kìa thì em nắm tay rồi nắm luôn đi đi đi Ôi ơi mà đã dính vô tay quan rồi nghĩ sao quan buông ra đúng ờ, để để hỏi tiếp nè rồi lúc mà mà <laughs> vụ hung <laughs> đó giờ em chưa hôn ai hết ừ. bà xã là lần đầu tiên luôn ừ. nên thôi nó thôi giờ nhắm mắt hôn đại mà <laughs> hôn đâu vậy hôn <laughs> ngày má thôi thì đúng rồi hôn ngày má là là quá lắm rồi đó em cảm thấy sao ờ, vinh thì em cũng vừa run vừa sợ em sợ làm gì vậy rồi, rồi, rồi sợ quá bỏ về hay là như thế nào lúc đó là cái cảm giác của em là nó làm sao hôn nó cứ giống như trên phim không có ngon miệng không hay là trời ơi ngon miệng nữa chứ hồi nhỏ tôi coi phim thấy mấy người mà trở người ta hôn nhau cho nó đẹp mà nó lãng mạn mà nó tuyệt vời dễ sợ ngon miệng nữa là cung làm gian cũng thiếu Trời ơi, dễ thương Con dâu mà đi đâu? Dạ thì hôm đó là đồng ý quen thì quen khoảng uh, ờ, 5 năm Nhưng mà tụi em mới có 21 tuổi mà tụi em cưới như vậy là có thấy là cái tuổi của em là còn quá trẻ và cưới như vậy là quá sớm Ờ. Thì em nghĩ giờ em cũng còn có mình à, gia đình em còn có mình em à nên em nghĩ chắc cưới sớm đi cho mẹ em vui với lại quen lâu quá rồi em sợ vua nhưng mà sợ vua <laughs> em sợ vua tức <laughs> là mấy anh mấy chị là lấy chồng lấy vợ hết rồi là còn mình anh em thôi cho nên cho mẹ yên tâm luôn đó con lê cho rồi đi ha em có ờ, nói cái điều này với vợ em ờ, biết để vợ em đồng ý lấy em không có chứ em nói hoài có nghĩa là em cưới là em phải dụ vợ em đúng không ảnh cứ nói thôi giờ cưới đi giờ quen lâu quá rồi không cưới mốt quen người khác được đâu à, <laughs> nhưng mà bên gia đình bên em cũng đồng ý liền hả dạ dạ đồng ý ừ, vậy cũng tại tốt vì cũng rồi. biết 5 năm rồi mà dạ. đúng không ủa giờ là hai tụi em là ở uh, riêng hay là ở chung với bên uh, uh, ba mẹ bên nào dạ ở bên với ba mẹ em à ở rể đúng không ừ. ừ. vui không vui nếu mà em biết trước thời gian trước nữa cưới sớm cưới sớm hả tao đi quốc ở nhà là ba mẹ vợ em thương em không dạ con ủa rồi mình đi về rồi ba mẹ có đi theo mình không dạ có hai bên gia đình mẹ đi theo. hai bên gia đình đều có mặt ở đây dạ. luôn không biết bà ngoại với bà nội là ngồi chỗ nào ồ oh, à. trời ơi <laughs> ở để tôi đoán nghe à, cô áo uh, tím thẫm nè là mẹ chồng à. Ê, anh đi nay quá Hay lắm Ôi Hay lắm luôn á rồi bây giờ trước khi mà chúng ta bắt đầu kể thật xấu với nhau anh muốn hỏi hai em nhân cơ hội này và có sự xuất hiện của hai vị phụ huynh ở đây là hai người mẹ của mình vậy thì à, hai em có muốn nói điều gì cho hai người hai, với hai người mẹ của mình á dạ con cảm ơn ba mẹ đã coi con như con ruột con uh, lần đầu về làm rể đó giờ con có làm sai gì mong ba mẹ tha lỗi cho con à, hay quá ơi cô dâu tiếp lời luôn nè dạ qua cái chương trình này thì con mong là hả ba mẹ thông cảm rồi ờ, con có làm sai cái gì thì bỏ qua cho con thì sau này á, nếu mà con có cơ hội về làm dâu thì con sẽ làm được một người dâu hiếu thảo à, <laughs> dạ. nói luôn là nếu như sau này con đẻ chục đứa thì bà ngoại bà nội chăm giùm con <laughs> rồi thôi giờ chúng ta sang cái phần vạch mặt nhau đi ha bây giờ cho phép em trước đó bây giờ vinh từ ngày cưới nhau về thì cô ấy có tật xấu gì không với một cô gái xinh đẹp như thế này dạ có lúc mà chưa cưới á em vừa nói một cái là giả dạ liền oh. Oh. còn dư giờ mà vừa nói cái gì đúng không lúc đó là chưa cưới á là em quyết định không à giờ cưới xong em thấy khổ lắm mỗi lần em có ý kiến gì ra suy nghĩ xong bắt đầu rồi ờ, bàn ra luôn à. xong rồi cãi cãi cãi ngàn lắm giờ nhõng nhẽo giận tức là cuộc đời nó cũng có công bằng đó em đó. lúc trước thì mình kèo trên bây giờ dạ, dạ. mình tới hôm sau ơi, mình phải kèo dưới mà, thôi cái chuyện mà lật ngược thế cờ là chuyện bình thường bình thường bây giờ hỏi nè bây giờ mình ở nhà vợ đúng không ừ. chắc chắn vợ chồng phải có gây lộn em có dám nói lớn không chứ còn giờ nó ở nhà nó nó nói lớn được chứ giờ mình <laughs> nói lớn á mình sợ đó. có khi nào có cái tâm lý đó không toàn là em thua mà <laughs> Ua chắc rồi Ua là chắc rồi <laughs> Tại vì vợ em vừa cãi vừa mít ướt Thì em sợ gia đình phát hiện ừ. Em đi ra ngoài ừ. thì ngõ trong thì khóc nhưng ừ. mà em thấy em vừa vô tới là la lên Trời nhõng nhẽo la lên rồi tay thì bấm điện thoại nhắn tin mát mẹ em nữa trời trời ơi dương đông là mát mẹ chồng hả dương đông kích tay trời rồi quánh mà quánh coi như là quánh là trước sau luôn ha ủa nhưng mà ở đây đàn ông với nhau em em có thể chia sẻ nỗi khổ với không mà mỗi lần giống vậy thì em ờ, ngủ trước im không nói gì hết và mấy ngày sau rồi ờ, nói tiếp ừ. vậy thôi ủa nhưng mà có khi nào anh ấy phản ứng không có lần em hù á đi ra ngoài luôn không về luôn ừ. đó chờ em đi luôn nó chỉ nói một câu rồi đi đi vậy đó thôi chỉ nói một câu mộng thôi đi đi trời ơi câu đó nó còn nặng nề hơn là đuổi rồi Trời ơi, khổ tâm hết sức rồi <laughs> Bây giờ còn tật đó không? Dạ không Phải phải phải có một cái gì trị cái tật này chứ Thì mỗi lần mà nhà không có ai đi Vợ chồng nói chuyện á Mà em thấy cái kèo mà sắp sửa muốn gây rồi đó Rồi em cho trong phòng luôn Kéo cửa lại Em <laughs> đứng ngoài Đợi nào thấy em thấy giãn rồi đó Em mở cửa ra nói chuyện tiếp Còn không được em nhốt tiếp Trời ơi à. Chị không có kèo dưới đâu nha <laughs> Kèo này cũng dữ à rồi bây giờ tới em đó Vinh Anh này có tật xấu gì không? Dạ thì ảnh mê game Vợ dọn cơm xong hết rồi kêu đi tắm này kia cũng ngồi đó chơi game đợi anh xíu đợi anh xíu Lát hồi tiếng hai tiếng sau mới ra ăn Ủa nhưng mà ăn chung với ba mẹ hay là hai vợ chồng ăn ờ? Dạ tụi em ăn riêng Vậy sao ba mốt mỗi người con tô ăn? Em em có ý kiến vậy bồ mà không chịu À, vợ ta thương vậy không tự trời ơi gặp vợ tôi là chắc có nước là bị đạp rồi <laughs> quá nha em em nói xấu hơn liên vừa phải thôi nha <laughs> thôi chương trình này phải cắt ngay chưa đừng có nói chưa thôi bây giờ em mong muốn anh này sẽ thay đổi điều gì thì em muốn là quan tâm vợ hơn cũng như về đừng có chơi game nữa vợ dọn cơm kêu ra thì ăn cơm rồi bớt cọc tính lại nói chung là em thích được ăn cơm chung với chồng dạ còn em mong muốn là vợ ờ, đừng có cãi với lại bớt nhõng nhẽo lại rồi dạ. thực ra thì ờ, ở chung với ba mẹ thì có những cái hay và có những cái không hay lắm không hay lắm ở đây là như này ví dụ tụi em cứ ỷ lại ba mẹ mà không biết tách ra để tự lập thì tụi em sẽ không có chững chạc á bởi vì bây giờ tụi em còn quá nhỏ dạ. đó so với cái những tuổi mà để mà mà thành lập gia đình đó ừ. thì theo chị là bây giờ mình tập cách sống cái cách đối nhân xử thế trước thứ nhất là chồng mình lấy vợ về á cho dù là mình ít tuổi thì mình vẫn phải chứng tỏ mình là một người chồng mình trưởng thành thì tại vì tụi em lấy nhau lúc tụi em nhỏ tuổi thôi nhưng mà nguyên tắc khi mà mình đã lấy vợ rồi là mình đã có một gia đình nhỏ phải học những cái kinh nghiệm của ba vợ mình của ba mình và của những người xung quanh thì để sau này nếu như tụi em có điều kiện tụi em tách ra riêng tụi em không bị chới với đó còn vợ thì phải chú ý về cái mối quan hệ giữa chồng mình với lại ba mẹ mình để đừng có đưa đến cái chuyện là ờ nhiều khi hiểu lầm nhau hoặc là ba mẹ buồn làm chồng mình rồi ngược lại chồng mình bị cái mặc cảm ờ Ừ. ở rễ đó ở rễ đó cái đó là cái mà phải hết sức khéo léo của cái người vợ thì thông qua những chuyện này tự động tụi em sẽ có kinh nghiệm sau này tụi em sẽ vững vàng khi mà tách ra ở riêng ừ. Đúng không ha rồi chúc hai em luôn luôn vui tươi và luôn luôn hạnh phúc nhé dạ mong sớm có em bé cho bà ngoại ta nói dạ, cảm ơn dạ chào ờ, chị hồng vân chào anh quốc Thận đó à. Em à, tên à, Tài, năm nay 26 tuổi, hiện tại à, đang làm lễ tân ở khách sạn đi quay ở Vũng Tàu. Dạ chào chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em là Nhật Anh, đến từ Quy Nhơn Bình Định. Uh, em 24 tuổi và em đang làm trang trí sự kiện ừ, ở Vũng Tàu. Là hai vợ chồng là đang ở Vũng Tàu hết. Dạ đúng rồi. Chắc có lẽ là hai bạn trong một dịp đi tắm biển và gặp nhau và hai bạn quen nhau đúng không? <laughs> dạ không phải. Ờ à, đúng rồi. Chắc <laughs> cơ duyên nào các bạn gặp nhau dạ anh là bạn của chị trong phòng lúc em còn sinh viên rồi ờ, hôm đó thì ờ, chị đang giặt đồ mà em với lại ờ, chị thì hai cái máy vi tính ở bên cạnh nhau thì anh này anh mới vô nói chuyện với chị này chị nói gì thì em chỉ trách hộ thôi vì chị này đang bận giặt đồ thì ở trong cái dòng chat đó thì anh này mới bảo là hằng ơi hằng có ai làm mai cho tài với thì chị này mới bảo là cưng nói cưng đi cái xong rồi bắt đầu em mới vô em tự giới thiệu tự bia cho em luôn bé này dễ thương nè đảm đang nè ờ. hiền lành nè gì giỏi giang nữa nấu ăn nữa <laughs> em tự em bia em lên vậy á ờ. cái xong rồi em tự em tát facebook em vô cho ảnh ảnh ảnh admin rồi đến bao lâu thì em mới nói chuyện cỡ độ cả nửa năm sau á trời ơi tới khoảng cái đó là kêu cái dịp gọi là đêm giao thừa luôn thì em chưa có, bạn gái thì em ở nhà ngồi không, không. chơi ừ thì lướt facebook chuyện rồi xong rồi cũng có viết status ừ. xong rồi bà xã em thì mới nhảy vô mới uh, comment ừ. comment nói là gì kêu là anh là cứ uh, bay nhảy đi rồi sau này về với đội của em <laughs> wow. cuối cùng thì là đến bao lâu thì hai bạn mới gặp nhau ở ngoài đời dạ cũng phải cả năm sau cái ấn tượng đầu tiên gặp nhau đó là như thế nào dạ lúc đó là em nhìn hình anh này dễ thương lắm có răng khởm lúc mà ra gặp ảnh á nhìn ảnh ghê lắm mà gọi là sai từ gì ta nhìn nhễ nhại mà dơ dơ <laughs> sâu lắm bạn không tưởng tượng cái dơ dơ nó như thế nào thôi đây đi từ vũng tàu lên phố đi trăm mấy cây mà mang giúp lào uh, quần rách uh, không có áo khoác mồ hôi nhễ nhại đã vậy còn cái khuôn mặt thì ờ, nửa đỏ nửa đen nó hỏi chủ anh sao vậy anh anh đi giữa đường anh bị rớt khẩu trang em gọi là mặt hai màu <laughs> là chạy xe từ dưới lên dạ vâng thì bà xã em bị say ờ, xe bẩm sinh thì đi xe đò đồ không có được nên em hồi đó lúc mới quen nhau á thì cứ đi xe máy lên đây rước về đó chơi chơi xong trở về lại xong rồi chạy về à. nhưng mà chị muốn hỏi cái cảm giác của em lúc mà em gặp vợ em có giống như vậy không có có khác một xíu là thấy không không không mập gì trong hình thôi ờ à, không nhưng mà em thích thích thì cũng đã thích từ ở trên mạng rồi à, à. tức là thích rồi hỏi đến bao lâu thì em mới chính thức là nói cái lời yêu cô gái này 3 tháng sau rồi ở vào sinh nhật em thì em cũng lên đây đón xuống thì nhân dịp sinh nhật thì em làm luôn mà đồng ý không trời ơi gai hàng ờ, lúc đó là sinh nhật của ảnh thì ảnh đãi ờ, ở nhà ảnh mẹ nấu rồi mời mấy bạn ờ, tới chơi ừ xong rồi ờ, em đang ngồi ăn bình thường vậy thì ảnh một phát ảnh giới thiệu em là gấu là gấu gấu của của của ảnh xong rồi em mới bất ngờ trời ơi gì vậy trời chưa có nói hỏi mình à. gì hết mắt tự nhiên giống như là vô cái thế mà gọi thế rồi qua mặt luôn thế rồi qua mặt luôn em nhớ em đang ăn con tôm với không rớt con tôm ra luôn rồi tụi em yêu nhau bao lâu thì tụi em mới cưới? Dạ khoảng uh, ờ, 3 năm hơn Dù yêu yêu nhau có trơn tru Dạ nói thực chất là tụi em chính xác là phân nửa đó là gọi là yêu xa Lần mới quen là em còn học trên phố thì cũng hai tháng rồi gặp nhau một lần cái đến khi em ra trường rồi á thì em phải ờ, bay ra hà nội làm việc do nhà em ở ngoài đó cũng có làm nhà hàng hải sản ngoài đó ừ. nên thành ra là ra làm việc đến nửa năm ừ. rồi cái mẹ em mới ờ, vì em nên là sang quán ngoài đó luôn rồi để cho em vào trong này chứ mẹ em biết là em nhớ anh này lắm cứ cứ làm ở ngoài nhưng mà cái tâm hồn á thì cứ ở trong này nên thành ra em quyết định về vũng tàu làm với anh luôn rồi 3 năm là cưới dạ vậy thì 3 năm là đã tìm hiểu quá kỹ và quá hiểu về người bạn đời của nhau rồi đúng không dạ. vậy thì cưới nhau về có cái gì dở mộng nhau thêm không <laughs> chồng em dễ thương chắc không có tính xấu đâu đúng không mấy rồi dạ. mấy năm rồi hai đứa có em tốt năm. dạ anh được ờ, được nửa năm à mới có nửa năm thôi dạ dạ mới cưới được yêu ba năm. năm cưới được nửa năm dạ, dạ ồ oh, vậy là trong 6 tháng đó là là là lòi ra những tật xấu gì dạ ừ, tật xấu thì ảnh thì mê game cứ nấu cơm xong rồi anh ơi anh sắp xong rồi từ từ đã cứ sắp xong rồi thiếu điều xúc cơm lên đem đút cho ảnh đi ừ. ảnh cứ sắp xong sắp xong sắp xong dạ nói bực, chung là bực bội bận, nói chung là bận chinh chiến đúng không dạ bực bội lắm rồi ngoài cái tật mê game ra còn tật gì nữa à còn có cái tật mà không đúng giờ cứ gọi hỏi là anh sắp về chưa chờ chút sai giờ vậy không là chờ chút của anh là chắc còn phải cả nửa tiếng hẳn là một tiếng nói chung là không có chính xác giờ giấc dạ đúng rồi rồi còn tật gì nữa không kỳ kỳ gì gì <laughs> bố rối quá gì không nhiều, nhớ nhiều lúc vậy quá đâu dám nói nữa <laughs> kệ đó ở đây tao thích nghe vậy ảnh có cái ờ, tật là xả bom mà ảnh lịch sự mỗi lần ảnh xả bom một cái là ảnh xin phép ờ à. ảnh xin mà... phép người này người nọ đó tao quá lịch sự đúng không ủa nhưng mà cái lúc mà yêu nhau anh có thả không cũng có thì lúc nào em làm chung với ảnh nó toàn là bị mắng vốn mà vậy hả thì em làm bên ngoài hồ bơi còn anh thì làm trong lễ tân nghĩa cái ừ. xong rồi bắt đầu mấy chị trúc chị tư rồi chị thơm kêu chứ thằng tài nó như vậy thằng tài như nợ Ủa thả mà đến nỗi mà nhân viên biết luôn hả? Dạ trong bộ phận của ảnh á Nói chung là ảnh thả từ nhà cho đến chỗ làm luôn dạ. <laughs> Rồi à, tụi em mới cưới nhau về Với là tụi em cũng là trẻ dạ. Hai mấy tuổi thôi dạ. Vậy thì có giận nhau, giận nhau nhiều không? Tài, bây giờ hỏi em nè, vợ em có hay giận em không? Dạ có giận hoài hả? À. Không có cái giận giận mà dai nhất là hai ngày luôn á hồi đó giận ghê lắm giận mà hả đâu có cho nằm kế đâu giống như là nằm đi nằm riêng ở riêng luôn ly thân luôn đó dạ đúng rồi ừ. ly thân luôn á ừ. năn nỉ hoài năn nỉ mãi mà không không không không chịu hết giận ghét qua em giận lại cái tự nhiên lạnh mà lý do lý do gì vậy ờ kỳ đó thì em đi ăn uống với bạn bè thôi xong rồi to ăn uống về thì say say mấy bạn có rủ đi ờ, massage chân wow. à, massage xong rồi thì vợ nghe massage cứ tưởng đi massage bậy bạ à. là giận về giận quá hay giận luôn ủa nhưng mà tại sao em giận nghe cái chữ massage là bắt đầu người em máu nóng nó nổi nó dồn lên não vậy bực lắm tức lắm kìa cái xong ừ. rồi kêu anh massage chân chính mà chừng nào anh dẫn em đi để em biết cái em mới lườm còn dẫn đi nữa hả ừ. bây giờ sẵn tiện đây nè rồi kể luôn đi cô này còn có tật xấu gì nữa trong nhà em có hai thứ em thể thiếu thứ nhất là tâm thứ hai là bông quấy tay sao vậy ờ giờ em có cái tật là ngủ cũng mấy vệ sinh cũng mấy ăn cũng mấy mà nhiều lúc nằm mơ cũng ngoáy luôn ngoáy tay á dạ đúng rồi lấy cái gì ngoáy lấy dạ, tay lấy bông à? bông lấy tay ồ oh, mà sao vậy đó hả vậy nè, không tâm sĩ răng là, là là là em hay sỉ răng thôi ờ có nhiều người ghiền cái tiếng vậy nè dạ đúng rồi thì đi đâu cũng thủ bịch bông lấy tay nhiều nhiều lúc em móc bông lấy tay giờ ra cũng còn đâu là giờ đây là gì có túi em có máy tay để cho thoải mái không không ờ, để kêu tăng cường em nguyên bịch à, ba lô em nào có sẵn em ngủ mà ngoái tay có cái ảnh cầm ảnh cường điệu hóa lên ơi em thấy ngoái ngoài rồi ngủ mà ngoái tay là lăn ngoan cái là chắc cái lấy ờ. luôn bằng nhĩ luôn không có đâu anh cường điệu hóa lên ủa nhưng mà em ngoái tay nhiều em biết nguy hiểm không dạ có có khi nào mà bị ờ, sự cố mà phải đi dạ, sự cố mà phải đi bệnh viện có một lần bị quấy quá xong rồi đau tay bị sưng hay sao á không phải đi bác sĩ xong rồi ra bác sĩ bác sĩ lại lấy cái bông ngoái tay ngoáy vô tiếp ngoáy để chét thuốc vô <laughs> dạ xong. hết chưa chưa dạ hết rồi lúc đó thì đau quá cái xong rồi thề không bao giờ mấy tay nữa anh ừ. ơi ở trong nhà mình á ngõ ngách nào hẻm hốc nào trong túi em quần áo em coi anh có là anh vứt hết cho em cho em ngứa tay lắm ừ. <laughs> cái lúc đó đau quá rồi chịu không nổi nữa tới lúc đó thù của mấy tay cái lúc khi mà lành lại rồi mua tiếp mấy tiếp mấy nữa hả dạ ghiền á bị ghiền bị ghiền á có những người bị ghiền nhổ tóc nữa đó trời ơi dạ nhổ dạ, một dạ, dạ. chỗ phải không nhổ nhổ tóc xong rồi lấy tóc quấy quấy quấy tay xong rồi lấy kia quấy để đỡ ghiền bây giờ anh hỏi em nè em mong muốn xã em thay đổi điều gì ít chơi game lại thôi lại là giờ giấc đồ sắp xếp sao cho nó ổn định là không xài xài giờ dây thun nữa đúng à không? dạ không xài gì xài giờ dây thun ờ à, giờ đừng làm con ma nhà họ hứa nữa rồi ừ. chú rể có chiếc răng khểnh mong muốn vợ mình thay đổi điều gì bớt mấy tay lại không sợ điếc <laughs> nói nói gì chứ chứ nhiều lúc nói anh yêu em cũng nghe cũng mệt <laughs> nghĩ không được ừ. thì với lại bớt vợ ờ, vợ thấy gì chứ vợ chương trình vợ giả bội thôi chứ giờ về nhà vợ hay la em lắm la mà có đánh đòn không vợ em mà đánh chắc cũng chết <laughs> vợ em có muốn uh, có em bé liền đúng không ừ. hay là đang kế hoạch dạ tính là hai năm nữa mới ừ. tính do cũng còn Chắc trẻ chắn đúng không dạ ừ. mà hai đứa mới lấy nhau có nửa năm thôi bây giờ tận hưởng đi tận hưởng một thời gian nữa cho nó sung sướng cuộc đời đi ừ. rồi đủ chín chắn đi rồi đủ hiểu nhau từng chân tơ kẻ tóc đi lúc đó có con ừ. đúng không vấn đề gì đâu chúc hai đứa hạnh phúc nha dạ được. rồi nghe bớt ngoài tay nghe chưa <laughs> rồi cảm ơn hai em dạ chúc em mãi mãi hạnh phúc dạ rồi bánh tay